từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy mọi thứ sẽ diễn ra một cách chóng vánh, làm cho người tuổi Tý có vẻ không hài lòng và không được như bạn trông đợi, nhưng đừng vì lý do đó mà cảm thấy buồn chán, thất vọng. Hãy cho mình thêm những động lực, những mục tiêu mới để khẳng định bản thân nhé. Chính ấn xuất hiện cũng đủ mang lại sức mạnh và năng lượng cho bản mệnh trong tuần này rồi, nên cuối tuần có gặp chút khó khăn, trở ngại thì cũng không phải là vấn đề gì đáng bàn. Hãy tự tin lên nhé con giáp tuổi Tý. Tiếp nối tử vi tuần trước, tuần này con giáp tuổi Tý cảm nhận sự lạnh nhạt của một nửa của mình. Lời khuyên cho phụ nữ tuổi này đó là nếu bạn không tin tưởng người đàn ông của mình, chàng sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn trong mối quan hệ. Sự nghi ngờ của bạn có thể chia rẽ và tạo ra khoảng cách trong tình yêu. Ảnh hưởng của tiểu hao khá rõ ràng nên con giáp tuổi Tý nên cân đối chi tiêu hợp lý. Có nhiều việc phát sinh khiến bạn chi tiền bất ngờ, nếu không có khoản dự phòng thì lúc này dễ phải đối mặt với khó khăn, trở ngại. Khi không có ai dễ dàng hỗ trợ tiền bạc bạn mới càng thấy tầm quan trọng của tiền, dù đó là một khoản nhỏ. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, công việc thuận lợi, được đồng nghiệp tương trợ. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, tập trung nhiều vào chuyện tình cảm lúc này không có lợi. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, có điều gì cần nói hãy nói ra,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 Lời khuyên cho con giáp tuổi Sửu tuần này để tránh được phiền phức đó là đừng chỉ chăm chăm tích lũy cho riêng mình. Hãy tập trung vào việc giúp đỡ những người xung quanh trước đã, bạn sẽ thấy rằng sự cho đi cũng giúp bạn nhận lại được những điều vô cùng ý nghĩa trong đời sống đấy. Chính tài xuất hiện vào đầu tuần cho thấy bản mệnh có trong tay khá nhiều tiền, nhưng có nguy cơ bạn tiêu quá nhiều và thậm chí cuối tuần phải nợ nần, vay mượn thêm đấy. Vì thế, bạn nên cố tránh xa những lời quảng cáo, hạn chế việc mua sắm thiếu kế hoạch. Sao ngũ quỷ xuất hiện, báo hiệu có nhiều tác nhân gây hại sức khỏe, trong đó bao gồm cả việc bạn thường xuyên đối mặt với stress, căng thẳng mỗi ngày. Dù làm việc gì thì cuối ngày bạn nên dẹp bỏ chúng sang một bên để tư tưởng thoải mái hơn, dễ đi ngủ hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, cảm xúc chi phối quá nhiều trong các quyết định của bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, có người mang tới cho bạn niềm vui nho nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống,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 những ý tưởng của bạn có hay ho thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng quên lắng nghe những chia sẻ của mọi người xung quanh nữa. Hãy sẵn sàng cho những thay đổi nếu đó là cần thiết nhé. Những ngày đầu tuần của con giáp tuổi dần có khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tỷ kiên, sự bực mình, khó chịu liên tục cản đường bạn và chỉ tới giữa tuần trở đi bạn mới đủ khả năng thoát khỏi những cảm giác này. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất vì bạn không có thời gian cho tất cả. Sao thái âm xuất hiện rất đúng lúc để phù trợ cho công việc, nhân duyên của bản mệnh trong thời gian này ngay khi có cơ hội để xoay chuyển tình hình bạn hãy tập trung ngay vào đó nhất là về chuyện tình cảm bạn nên lắng nghe lời khuyên của ai đó khi họ đang nói lời thật tâm với mong muốn bạn sẽ tốt lên tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy bạn vừa nhận được bài học bổ ích từ một người khác tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa một số điều tưởng khó khăn lại hóa ra dễ dàng tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ có một số thay đổi mang tính chất tích cực và cần thiết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 hẳn nhiên những công việc ban đầu sẽ ẩn chứa yếu tố rủi ro, mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu bạn tự tin vào chính mình thì còn chần chờ gì nữa. Hãy để những hào hứng, nhiệt huyết thôi thúc bạn nào. Những ngày đầu tuần của con giáp tuổi mão cũng có nhiều khó khăn khi bạn đối mặt với kiếp tài. Có ai đó làm bạn cảm thấy họ không thật thà, thậm chí đang cố gắng lợi dụng tiền bạc hoặc tình cảm của bạn. Hãy tỉnh táo trong việc soi xét và ra quyết định vào thời điểm thích hợp bạn nhé. Sao dịch mã xuất hiện, cho thấy bản mệnh phải trải qua không ít khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, hãy giữ vững niềm tin rằng càng vất vả càng thu hoạch lớn khi bạn vượt qua hết được những điều này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cách bạn cân bằng cuộc sống bắt đầu có hiệu quả. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có khá nhiều thay đổi nhưng bạn không biết làm sao cho đúng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có người mang cho bạn một điều bất ngờ thú vị. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc,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 tử vi tuần mới phương Đông cho thấy dường như con giáp tuổi thìn rất dễ tin người trong tuần này. Khi ai đó nói những điều kể cả khó tin đi nữa, thì bạn cũng dễ dàng cho qua và không bận tâm tới những thông tin mà họ chia sẻ. Đối với bạn thì niềm tin luôn luôn là quan trọng nhất nhưng đôi khi nó lại hại bạn khi bạn không đủ tinh ý. Con giáp tuổi thìn trải qua một tuần không hào hứng lắm đối với chuyện tình cảm. Hãy tìm cách để làm mới tình yêu của mình đi chứ, hãy tạo thêm những bất ngờ thú vị cho trò chơi đuổi bắt của tình yêu, tỏ ra bí ẩn một chút vì cái khó nắm bắt chính là cái muốn chinh phục. Ngay khi có sao Thái Dương trợ mệnh, cho nhân duyên thì những ai độc thân hãy hăng hái đi tìm cơ hội mới cho mình, đừng ngồi mãi một chỗ mà mong cầu xa xôi. Đừng ngại việc ai đó giới thiệu hay bắt đầu những cuộc hẹn thông qua ứng dụng hẹn hò. Thời gian này, bản mệnh nên học cách tự chăm sóc bản thân nhiều hơn. Việc sống chậm rãi, chú tâm cũng như tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên chính là cách đối đãi dịu dàng nhất mà bạn dành cho bản thân và mọi người. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, xác định được mục tiêu để tập trung cố gắng theo đuổi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, đừng chủ quan với những rắc rối gặp phải nếu không muốn phải trả giá đắt. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, cẩn trọng khi xuất hành đi xa, nên xem giờ tốt hoặc chọn hướng xuất hành may mắn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, tình cảm nhiều biến động, đôi lứa dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy,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 bạn ghi nhận những điều mà đối phương đã trân trọng dành cho bạn. Đối với một người đàn ông, không có gì tuyệt vời hơn khi nửa kia công nhận về thành tích của mình. Hãy cho anh ấy biết bạn tự hào về anh ấy như thế nào nhé. Tuần này có nhiều tin vui liên quan tới công việc khi một số nhiệm vụ được hoàn thành. Ngay lúc này bạn và nhóm của mình có quyền ăn mừng chiến thắng. Đừng quên chia sẻ niềm vui ấy với những người đã cùng bạn đóng góp không ít công sức vào những việc này. Tuần này, bạn có thể tự chăm sóc bản thân bằng cách nấu ăn bởi thức ăn không chỉ ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống miễn dịch mà còn liên quan trực tiếp tới tâm trạng cũng như khả năng kiểm soát căng thẳng của cơ thể. Sao thái tuế xuất hiện, điềm báo tai nạn bất ngờ, ngay từ trong những việc nhỏ thì bạn cũng không nên chủ quan đâu, vì chuyện bé dễ xé ra to trong thời điểm này lắm đấy. Nếu lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm, thì bạn có thể hạn chế được một số rủi ro. Tử vi tuổi ất tỵ, thuộc mệnh hỏa, công việc trục trặc, thiếu tập trung nên dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi đinh tỵ,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 Bạn có biết mình là con giáp giàu phúc khí, không mang mệnh công chúa, nhưng có cốt cách nữ hoàng nữa đấy. Nửa tuần đầu thực sự thử thách tính kiên nhẫn của con giáp tuổi ngọ cho đến giữa tuần khi có chính ấn nâng đỡ, bạn mới thở phào nhẹ nhõm vì những cảm giác khó chịu đã được giải tỏa, giúp bạn có nhiều năng lượng hơn để tập trung vào nhiệm vụ đang dở dang. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi ngọ lúc này rất đáng mơ ước. Bạn cần nhớ là dù là đàn ông hay phụ nữ, tất cả đều cần được yêu thương và trân quý. Bạn nên bắt đầu học cách yêu bằng việc nói những lời khiến cho chàng cảm thấy mình là người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bạn. Sao bách Việt chủ về đào hoa xuất hiện chỉ tốt cho những người độc thân mà thôi. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng với họa đào hoa vì không phải ai đến tìm hiểu bạn cũng có ý tốt. Thậm chí có người không được sự chấp thuận của bạn còn nảy sinh thù hằn và cố tình gieo rắc tin xấu về bạn nữa đấy. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có cơ hội thể hiện bản thân nhưng tránh tự tin thái quá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 và điều đó hoàn toàn chính đáng. Công việc của bản mệnh tuần này diễn ra thuận lợi, hanh thông một phần là nhờ vào sự hỗ trợ của đồng nghiệp và cấp trên. Tuần này cũng rất tốt cho bạn có cơ hội cho việc hợp tác, thực hiện một dự án mới nữa đấy. Khi chính tài đưa tới tài lộc vào đầu tuần thì bạn hãy tận dụng tốt cơ hội đang có để kiếm tiền vì từ giữa tuần trở đi khó khăn lại ập tới khiến bạn không ít lần lao đao. Lúc này thì phải mạnh mẽ đối mặt chứ đừng bỏ cuộc đấy nhé. Sao thiên cầu xuất hiện, nhắc nhở bản mệnh ăn nói phải giữ ý từ, nhất là trong các cuộc nói chuyện có người lớn tuổi. Hãy tránh xa những cuộc tranh chấp không liên quan, nhất là khi mọi việc còn không rõ ràng thì tranh cãi đúng sai sẽ chẳng ích gì đâu. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, tài lộc rủng rỉnh, nhưng nên cân đối chi tiêu phòng khi cần. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, có cơ hội tiếp xúc với các cơ hội có triển vọng, nhanh tay nắm bắt. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa,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 tuần mới có nhiều thăng trầm và nhiều chuyện khó lường nhưng niềm vui cùng sự an yên sẽ ghé thăm bạn vào giữa tuần với sự giúp sức của thực thần. Có thể nói, bạn đã tìm lại thế cân bằng và đầu óc sáng suốt lên, dễ đưa ra quyết định chính xác vào lúc này. Đừng tỏ ra quá dễ tính, hay bỏ qua lỗi lầm của người ấy nhé con giáp tuổi thân, việc này không tốt cho chuyện tình cảm. Khi tìm bạn đời một cách nghiêm túc và muốn cùng ai đó xây dựng cuộc sống vợ chồng, họ cần một người có thể đưa ra những ý kiến tham khảo tuyệt vời trong những lúc cần đưa ra quyết định Sao Thiên Đức hỗ trợ cho bản mệnh có cơ hội phát tài lộc, gặp may hơn trong việc kinh doanh, đầu tư. Tuy nhiên, mọi việc đều cần dựa vào kiến thức thực sự của bạn chứ không phải là những lời hứa hẹn suông từ ai đó. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, được đồng nghiệp nể phục, cấp trên đánh giá cao nhờ tính cách cương trực. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, mọi việc tiến triển theo kế hoạch, yên tâm theo đuổi mục tiêu. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, tiểu nhân lăm le tìm cách hãm hại, cướp công,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 đừng mong chờ sẽ có phép màu hỗ trợ bạn trong lúc này. Trước tiên bạn nên tự tìm cách cứu mình đã, nếu có người khác hậu thuẫn thì sẽ càng tốt. Bản mệnh nhất định phải cẩn trọng với thương quan xuất hiện vào giữa tuần khi bạn nhận được kết quả không tương xứng với những gì mình bỏ ra. Thậm chí, có người không hiểu chuyện còn quay sang chỉ trích, nếu biết khéo léo xử lý thì bạn sẽ được minh oan vào ngày sau đó. Sao Bạch Hổ dự báo họa huyết quang, bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh ở nhiều phương diện, có thể là do ảnh hưởng từ lối sống cũ có nhiều sai lầm trước đây ảnh hưởng tới bạn. Nếu có thể bạn nên cố gắng ngủ đủ từ 8 đến 10 tiếng để nghỉ ngơi và nạp đầy năng lượng cho ngày mới năng động. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hạnh phúc vì luôn có người ở bên san sẻ và đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chủ động đương đầu với khó khăn và tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy quên đi những khó khăn ở hiện tại, bạn sẽ tìm được niềm vui mới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 bạn hãy sử dụng chúng đúng cách nhằm đạt được kết quả cao nhất trong công việc nhé. Đừng để thời gian trôi qua một cách phí phạm trong khi bạn không đạt được những kết quả tốt trong ngày. Có việc gì cần làm, cần quyết định thì bạn nên thực hiện vào những ngày đầu tuần khi có thiên tài tương trợ vì càng về cuối tuần càng có nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn không thể tập trung làm được việc gì. Cuối tuần này bạn nên nghỉ ngơi, cho bản thân chút thời gian thảnh thơi để hồi sức nữa nhé. Tử vi trợ lực mang lại cơ hội mới để bản mệnh thu hút tài lộc mới về mình. Nếu lên kế hoạch tốt với việc chuẩn bị chu đáo thì hứa hẹn bản mệnh sẽ có nguồn thu dồi dào trong tuần này. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, chú ý cân bằng chi tiêu, tránh mua sắm theo tâm trạng. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, đề phòng tiểu nhân tìm cách phá hoại, cướp công sức. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, khó khăn liên tục bủa vây, cần chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống bất ngờ. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim,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 những kiến thức mà bạn cần đều đang ở trước mặt bạn rồi, vậy thì đây là lúc để bạn hành động. Hãy bắt tay vào thử sức mình với những kế hoạch, những mục tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó, bạn sẽ thấy những gì bạn thu thập phát huy tác dụng tốt đấy. Tuần này, bản mệnh nên tập thói quen làm đẹp cho bản thân bằng dành chút thời gian cho mình vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn có thể nâng niu làn da của mình bằng việc đắp mặt nạ hay massage vào buổi tối trong khi nhấm nháp một cốc nhỏ nước ấm và nghe bản nhạc mà bạn yêu thích. Ảnh hưởng của đại hao cho thấy tiền bạc ra đi ảo ảo do ảnh hưởng của lối sống xa hoa mà bạn đang cố gắng bắt chước theo. Bạn nên ý thức hơn việc mình đang đứng ở đâu, nếu muốn có lối sống ấy, bạn nên chăm chỉ làm lụng hơn để gia tăng nguồn thu nhập. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa, tinh thần bất ổn, dễ nóng nảy khi mọi chuyện không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ, thiếu thái độ hợp tác khi có người góp ý và muốn giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc,